Tại sao Trung Quốc sẽ vui mừng khi ông Donald Trump tái đắc cử dù bị giáng nhiều đòn đau? Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra nhiều sóng gió với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể sẽ chào đón sự trở lại của ông Trump trong nhiệm kỳ tiếp theo. Theo NDTV của Ấn Độ, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã nguội lạnh chưa từng thấy kể từ khi hai quốc gia thiết lập mối quan hệ 40 năm trước. Trung Quốc cảnh báo rằng không muốn bị kéo vào một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ. Với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, Ông Trump đã coi Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với sự phát triển và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Ông Trump đã khởi động các cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn, khiến Trung Quốc tổn thất hàng trăm tỷ USD, trừng phạt các công ty công nghệ Trung Quốc và đổ lỗi cho Bắc Kinh vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nếu ông Trump chiến thắng vào tháng 11 tới, đây có thể là điều có lợi cho Trung Quốc khi nước này đang thực hiện mục tiêu củng cố tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới và trở thành cường quốc mới. Shuji Kun, giáo sư về quan hệ chính trị và quốc tế tại Đại học Bucknell của Mỹ, đánh giá Trung Quốc có thể đạt được trao đổi cơ hội để nâng cao vị thế toàn cầu của mình trong lĩnh vực toàn cầu hóa, củng cố chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại châu Á-Thái Bình Dương và các hiệp ước khí hậu, áp hàng nghìn tỷ USD thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, cũng như rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi đại dịch toàn cầu bùng phát. Ông Trump rút tới đâu, ông Tập lại tiến tới đó, ông Yu nhận định. Ông Tập đang củng cố hình ảnh Trung Quốc là quốc gia đứng đầu trong lĩnh vực thương mại tự do, chống biến đổi khí hậu, cũng như cam kết sẽ chia sẻ với các nước nghèo trong đại dịch COVID-19. Nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Trung Quốc sẽ có thêm nhiều thời gian để trở thành cường quốc trên thế giới, ông Chu nói. Philip Lecore, một chuyên gia về Trung Quốc tại trường Harvard Kennedy, đồng ý với quan điểm rằng việc mở rộng các chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho Bắc Kinh. Chiến lược này phần nào đã khiến Washington cắt đứt quan hệ khỏi các đồng minh truyền thống của mình, ông nói. Điều đó sẽ tạo thêm cho Trung Quốc cơ hội và không gian để phát triển. Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ báo Hoàn Cầu còn cho rằng chính ông Trump đã củng cố tinh thần đoàn kết của người Trung Quốc. Có thể nói, ông Trump chắc chắn đã gây ra những tổn thất kinh tế và chính trị to lớn cho Trung Quốc. Hồi tháng 1, Mỹ và Trung Quốc đã ký một phần thỏa thuận đình chiến cho cuộc chiến tranh thương mại, buộc Bắc Kinh phải nhập khẩu thêm 200 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ trong vòng 2 năm, từ ô tô đến máy móc, dầu mỏ và các sản phẩm nông nghiệp. Washington cũng đã nhắm tới các công ty công nghệ Trung Quốc, cho rằng những công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia, khiến một số ứng dụng lớn của Trung Quốc, đặc biệt là TikTok, lâm vào thế khó khăn. Chưa kể, các khổng lồ ngành di động Huawei cũng nằm trong danh sách đen của Tổng thống Trump. Tuy vậy, Trung Quốc có thể sẽ không thể thở phào nếu ứng cử viên Joe Biden đắc cử, vì ông Biden vẫn sẽ là một ẩn số đáng gờm. Thời gian vừa qua đánh dấu mức thấp nhất trong quan hệ giữa hai nước với những hành động ăn miếng trả miếng trên hàng loạt các mặt trận. Từ hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ với các công ty công nghệ Trung Quốc, đóng cửa các đại sứ quán, hạn chế thiết thực với nhà báo, sinh viên, học giả của nhau, tới chỉ trích gay gắt của Washington về động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Bắc Kinh đã sai lầm trong việc đối phó với một người khó đoán như Trump. Họ cho rằng một người thiếu hụt kinh nghiệm chính trị như ông Trump sẽ dễ đối phó như những người tiền nhiệm. Theo ông Hui, ông Trump có thể đã không thành công trong việc thay đổi hoàn toàn Washington, nhưng chính quyền của ông ấy ít nhất đã thay đổi quan điểm công khai và chiến lược về Trung Quốc trong giới tinh hoa Mỹ. Việc cứng rắn với Trung Quốc trở thành vấn đề hiếm hoi là lưỡng đảng Mỹ có được tiếng nói chung. Ông Hui tin rằng, ngay cả khi ông Trump có thua trong cuộc bầu cử tới đây, Chính quyền Biden cũng vẫn sẽ tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ công bố cách đây vài tháng cũng tràn ngập những lời chỉ trích gai gắt với Bắc Kinh. Ông Biden từng khẳng định, nếu Trung Quốc đi tiếp con đường họ đang đi, họ sẽ tiếp tục cướp công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ và công ty Mỹ. Tuy nhiên, ứng cử viên Đảng Dân Chủ gợi mở rằng ông sẽ dỡ bỏ thuế quan để đảm bảo một thỏa thuận thương mại công bằng hơn. Ông bày tỏ mong muốn xây dựng mặt trận thống nhất với các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối đầu với các hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Vì vậy, ông Hui cho rằng Bắc Kinh không nên hy vọng quá nhiều vào khả năng chính quyền Biden sẽ dễ đối phó hơn chính quyền đương nhiệm. Ông Trump đã thay đổi mạnh mẽ quan hệ Mỹ-Trung, điều này sẽ không dễ dàng đảo ngược, ông Hu nhận định. Cũng theo dự đoán của giới chuyên gia khác, nếu ông Biden trở thành tổng thống, cách tiếp cận của ông Biden đối với Trung Quốc và vấn đề Biển Đông sẽ cứng rắn hơn trước đây nhưng sẽ khác biệt đáng kể về phong cách và phần nào, về bản chất so với cách tiếp cận của ông Trump. Vì vậy, Trung Quốc cũng không nên quá vội mừng nếu ông Joe Biden đắc cử. Biển Đông vẫn là tâm điểm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của bất kỳ đảng nào, và quan hệ với Trung Quốc là chìa khóa giải mã chính sách khu vực của Mỹ trong mọi thời kỳ. Ông Biden nổi tiếng là một chính trị gia ôn hòa. Tuy nhiên, phần lớn những nội dung cơ bản trong cách tiếp cận hiện tại, theo ông James, có lẽ sẽ vẫn được duy trì dưới thời ông Biden. Phản ứng của ông Trump là khơi mào cuộc chiến thương mại, làm suy yếu nền kinh tế của Trung Quốc, nhưng cũng gây thiệt hại cho chính Mỹ. Sức mạnh kinh tế là nền tảng để Trung Quốc trỗi dậy vượt bậc và mang lại sự tự tin cho quốc gia này. Ông Trump cũng tập trung củng cố các liên minh quân sự và tăng cường các chiến dịch hiện diện quân sự thông qua việc đẩy mạnh triển khai các lực lượng hải quân và không quân từ eo biển Đài Loan đến Biển Đông. Có thể dự đoán rằng chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục các chính sách này với một số thay đổi, tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng quan hệ với các đồng minh khu vực nhưng có thể giảm bớt các chiến dịch hiện diện quân sự. Ngoài ra, nếu ông Biden đắc cử, giới chuyên gia cũng dự đoán ông sẽ tái đắc cử chính sách quân sự. Trong gần 5 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, ông Biden thường xuyên thay đổi quan điểm, thể hiện sự linh hoạt trong việc cân đối các lợi ích mâu thuẫn nhau của Mỹ, dù không có lợi thế của một tầm nhìn chiến lược đã có từ trước. Trên thực tế, có thể dự đoán Ông sẽ đi theo đường lối trung dung, coi trọng ngoại giao nhằm tìm kiếm các kết quả có lợi cho tất cả các bên và giải quyết các vấn đề quan trọng đối với cử tri Mỹ. Năm 2019, ông Biden đã đánh giá thấp thách thức từ Bắc Kinh khi cho rằng Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh. Song kể từ đó, ông đã thay đổi lập trường theo hướng cứng rắn hơn khi lên tiếng cảnh báo Trung Quốc. Quả thật, hai chính đảng của Mỹ hiện đều cho rằng Trung Quốc đã ngày càng trở thành mối đe dọa, nếu không muốn nói là nghiêm trọng đối với Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác. Nếu ông Biden đắc cử, chính quyền Mỹ có thể sẽ thừa nhận rằng thời kỳ bá quyền và thống trị của Hải quân Mỹ tại Đông Á đã khép lại. Thực tế mới sẽ đòi hỏi Mỹ phải từ bỏ các công cụ ngoại giao pháo hạm, truyền thống vốn là trọng tâm của chiến lược, chẳng hạn như tàu sân bay, thay vào đó tập trung vào các lợi thế bất đối xứng với chi phí thấp. Với quan điểm này, Mỹ sẽ đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc, không phải bằng một chương trình đóng tàu đắt tiền, mà bằng các tên lửa được triển khai phía trước trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình siêu thanh. Việc nhận thức được các giới hạn thực tế của sức mạnh Mỹ cho thấy rằng Washington đang cần các đồng minh hơn bao giờ hết. Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ở châu Á đồng nghĩa với việc chính quyền Biden có thể sẽ bắt tay vào chương trình khôi phục.